Ờ, xin chào tất cả các bạn ngày hôm nay thì mạnh casino lại làm một cái video để giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là phụ kiện là kết nối với máy đánh bài thì rất nhiều bạn ấy đi chơi là bây giờ không thể bỏ cái máy này trước mặt nữa thì bây giờ muốn cái máy này đúc trong người thì ờ, mình sẽ làm một cái video để giới thiệu với các bạn cái sản phẩm các bạn là nguyên trang à, như là ví này ở trong cái này gọi là bot xoay bài này vòng tay phong thủy quét mã vạch này đồng hồ vòng đeo tay quét mã vạch này điện thoại Nokia cùi bắp quét áo vạch này và một cái bộ phận nữa đó là cái ngụy trang vào cái cúc áo để mà soi bài khi các bạn mặc áo sơ mi là mặc ra bên ngoài là coi như mình mặc cái áo soi bài luôn đấy thì bây giờ mình sẽ các bạn xem video mình sẽ đi và mình thử chi tiết từng cái sản phẩm này kết nối xem đánh làm sao nhé đấy, thì đây là trước mặt các bạn đây là một cái máy đánh bài CVK 900 một trong những con máy đánh bài đỉnh cao công nghệ của năm nay đấy rất là đẹp hỗ trợ là iPhone 13 của nó mắc Đấy. bạn nhìn rất là đẹp luôn này thế bây giờ mình sẽ đánh thử cho các bạn một ván là sử dụng con máy này để lát cho các bạn so sánh xem mấy cái tốc độ báo máy và tốc độ báo qua soi nó có khác nhau là mấy không nhé mình sẽ đánh môn ờ, bài ờ, liêng đi Đấy, thử cho bạn ván môn bài liêng bằng trực tiếp con máy này đây bốn người chơi máy báo ba máy báo rất là nhanh đặt tà báo đây là một máy bài cao cấp đây một hai ba này đây nhà số 3 đây là được 6 điểm liêng môn bài liêng nhá môn liêng còn những nhà còn lại thì không qua được này không qua được sáu đây cao nhất máy báo cực chuẩn luôn đấy đây là 5 này bài à, số 45 điểm này thì sau đây thì tôi sẽ kết nối cái con máy đánh bài CVK 900 này và những phụ kiện kết nối nhé Vậy đầu tiên thì kết nối vào cái ví các bạn cài đặt một phút là xong đấy đây tôi đã kết nối vào cái ví này để cho bạn xem này thì đây cái ví này cái này có thể đựng tiền như bình thường luôn nhá đấy đựng tiền như bình thường bây giờ sẽ bật công tắc pin lên đấy như vậy đã kết nối rồi các bạn nhìn đây. đây đặt cái ví đây cái ví này thì các bạn chơi các bạn để trước mặt các bạn thì tôi để quay video tôi để ngang như này nhá đây đặt này đấy các bạn này bảo rất nhanh đấy các bạn nhìn thấy không tôi sẽ chuyển cái môn chơi chuyển đánh ra môn bài cào đây bình thường các bạn đi chơi các bạn sẽ báo vào tai nghe siêu nhỏ nhá đấy bốn người chơi này một này chia thử các bạn xem này tốc độ báo cực nhanh nhỉ đây nguyên bài cào này nhà số 1 là được 8 điểm này đấy những nhà còn lại không qua của nó luôn đấy không biết các bạn nhìn rõ không đấy là cái ví bây giờ tiếp theo thì tôi sẽ tắt cái ví tôi sẽ kết nối vào cái vòng tay phong thủy kết nối rất đơn giản với cái này ạ đây là cái vòng tay phong thủy này cái này dùng pin sạc các bạn nhá đấy pin cũng rất là bền luôn đây tôi sẽ bật công tắc lên Đó, như vậy là kết nối vào cái vòng tay phong thủy này đeo tay này Đó, như này đấy Đó, cháo bài này cháo bài còn dư ra nó sẽ báo như này này đấy chưa đấy, rất nhanh luôn đấy điểm là tuyệt đối luôn các bạn nhé này cho anh soi xem này soi đúng chỗ là báo này đấy. cái này bạn có phải tập nha đúng chỗ nhá đấy đúng chỗ là báo đúng khoảng cách là báo đấy Đây là cái vòng tiếp theo là đến cái đồng hồ Đấy. đây đồng hồ này bấm cái công tắc này nó sẽ kết nối này đó Đối với cái đồng hồ này thì camera sẽ nằm ở đây các bạn đeo và các bạn soi bài như cái đồng cái vòng rồi các bạn để như này nó sẽ soi bài nào sẽ báo này Đấy, đúng cái chiều camera là được đây tôi sẽ soi đúng cái camera đây camera của nó đây này đấy con lưu cho tôi nha cái này để đúng khoảng cách nhá để đúng khoảng cách cho nó được đấy đúng khoảng cách thì nó rất là nhanh đấy đây là cái đồng hồ không chơi tắt đi này tiếp theo là cái cái điện thoại Nokia với bắp này đây là Nokia có phải để đây đấy rất nhanh tiếp theo thì tôi sẽ kết nối cho bạn vào cái ờ, áo xoay này nhá thì đây cái này thì ờ, nó sẽ có những cái dây để mà các bạn đeo vào bụng là như này đây các bạn đeo bụng qua đeo bụng như này đó buộc dây vào sau đó các bạn mặc mặc cái áo sumi ra bên ngoài nhá đây tôi sẽ đeo cho bạn xem này đấy, như này đúng không nào bật công tắc như này đó như vậy là kết nối rồi khi các bạn chơi á thì các bạn à, mặc áo sơ mi đây là cái ngụy trang cúc áo này đấy, mặc cái áo sơ mi ra bên ngoài là ok này đấy để cầm cái này bài này bảo này đấy Đấy. chiếu ra là báo các bạn mặc kéo sumi độc đóng cúc vào đây đây là cái cúc áo báo rất là nhanh luôn thì các bạn có nhu cầu mua hàng bạn alo trực tiếp số thoại cho màn hình nhé về những cái phụ kiện kết nối này bất kỳ cái gì các bạn có thể học bởi vì nó sẽ khoảng cách chuẩn của nó thì các bạn đánh hiệu quả được rồi cảm ơn các bạn xem video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 Đấy. các bạn nhìn nào rất là rõ nét luôn các bạn đeo vào mắt thì nó